về đâu cũng là thế buồn kia còn trong sáng hồi hiến đường xưa à trong giờ giải lao á mấy em nó tập hát đặng nó hát à, hát để đi đâu vậy em trai sao anh hát để làm gì ạ à? hát gì đam mê nè à cuộc sống mưu sinh cho nên là không có thực hiện ước mơ được. trong lúc mà mình à, rảnh hả trong lúc mình rảnh giỏi thì à, à. mình đang chờ hàng tới thì mình ngồi khác rồi thì đó à, hàng gì vậy ờ, ba cái phơm nó có ký à à phơm này hả ký ờ. Ờ. ở ờ quê đâu rồi lận ờ, xin giới thiệu với mọi người mình là đồ thanh cường nha mình quê ở cần thơ ờ, 65 cần thơ à ờ, làm ở đây lâu chưa ờ, mình làm ở đây cũng được 4 tháng rồi nha 3 tháng rồi nha ba tháng rồi à, 2 tháng rưỡi ba tháng rồi à, định khi nào mới về quê à, Tết này mình định sẽ về quê và tìm chỗ khác làm nhưng à. tháng có 10 triệu rồi chán sao Mệt sao quá. sao không làm đây nữa bởi vì mình còn chí lớn mình à. Ờ, đi kiếm tiền rồi à, ở đây có ờ, thích hợp công việc không nói chung thì ở đây rất là ok anh em ạ à. à, chỉ việc ăn rồi ngủ ngủ ăn tối ngày xong rồi chờ ờ, lãnh lương tháng tới, tới lương thôi chứ đéo làm gì đâu à. à. vậy mà xin nhàn quá là sao không làm mà lại chỗ khác vậy à, lương nó bèo lắm lương tháng có một chục triệu à, ai đâu à. có nổi không sao luôn à. có có người yêu chưa à, năm nay mình 21 tuổi là chưa có người yêu nha mọi người à. đang còn uh, FA để lo uh, cho tương lai cho nên là chưa có yêu được có, có nhắn gửi gì à, không có nhắn à. gửi gì gia đình không chúc mọi người năm mới thật nhiều hạnh phúc <laughs> trước trước đó là có có làm công ty nào chưa à, trước đó thì à, mình vừa mới ra trường nên là xin thẳng vào đây ờ à, học à, mình uh... có làm đâu hết à. trong à, công việc ở đây thì rất là ok à, anh em nào muốn có hứng thú có ờ, có đam mê về cái việc bốc xếp <laughs> thì, uh, thì vào đây đào à. là việc nhẹ lương cao thì uh, mình cũng đã giới thiệu sơ qua về những công việc mà các bạn thường ngày đó làm à. uh, nếu cảm thấy hứng thú uh, cảm thấy công việc này vừa với mình thì uh, xin vào đây làm nhé à. thầy thấy cho mình ừ, cảm ơn em trai bye bye